Làm thế nào để sử dụng hiệu ứng âm thanh cũng như là nhạc nền hoàn toàn miễn phí mà không phải lo vi phạm về bản quyền ở trên YouTube? Xin chào bạn, để tạo ra được một video hấp dẫn không gây nhàm chán cho khán giả, đặc biệt là những bạn làm về chủ đề vlog, làm về chủ đề hài hước, dí dỏm thì một trong những yếu tố quan trọng ở trong phần nội dung video không thể thiếu được đó là nhạc nền cũng như là hiệu ứng âm thanh. Vì vậy trong video ngày hôm nay Hoan sẽ chia sẻ với bạn cách thức đơn giản nhất để chúng ta sử dụng được kho âm nhạc, kho hiệu ứng hoàn toàn miễn phí, không bao giờ bị vi phạm bản quyền ở trên YouTube. Ngoài ra thì Hoan cũng sẽ chia sẻ với bạn những cái kho âm nhạc mà Hoan đã siêu tập được ở phía bên ngoài, những cái kho hiệu ứng âm thanh tuyệt đỉnh YouTuber Pro hay sử dụng để giúp các bạn tạo ra cho video hấp dẫn hơn, nó lôi cuốn hơn, giúp tăng cái tính trải nghiệm và sự tương tác của khán giả đối với video của bạn. Nào xin mời các bạn hãy theo dõi màn hình và làm theo Hoan. Đầu tiên thì các bạn cũng sẽ vào trang chủ youtube.com Rồi chúng ta bấm Enter Tiếp theo ở đây các bạn chọn vào phần logo kênh và chúng ta chọn vào YouTube Studio. Ở phía bên menu bên tay trái này các bạn hãy kéo xuống và chọn phần Thư viện âm thanh. Trong mục Thư viện âm thanh này chúng ta có thể là chọn lọc ở phần âm nhạc này. Trong phần âm nhạc bạn sẽ chọn vào cái biểu tượng mũi tên đi xuống đây và bạn lọc uh, ờ, giống như là tiêu đề âm nhạc này, dòng nhạc, tâm trạng, uh, tên nghệ sĩ và thời lượng. Và phổ biến nhất là sẽ chọn theo cái thể loại là tâm trạng. Uh, tâm trạng ở đây bạn chọn là tâm trạng tức giận này, tươi sáng, im dịu, uh, kịch tính hay sôi nổi và truyền cảm hứng. Ví dụ Hoan muốn truyền cảm hứng thì Hoan chọn tích vào truyền cảm hứng này, rồi là sôi nổi này, rồi là vui vẻ này. Còn các bạn đang tức giận, đang tươi sáng hay là mình muốn hướng tới là một cái u ám im dịu để chúng ta chọn nhé rồi sau đó bấm áp dụng ngoài ra các bạn cũng có thể lại chọn thêm một cái yếu tố nữa đó là về thời lượng này bạn có thể chọn thời lượng là dài hơn hoặc là ngắn hơn ví dụ như là ngắn hơn một phút chẳng hạn một phút không không rồi chúng ta áp dụng thì lúc này nó liệt kê ra tất cả những cái âm nhạc đảm bảo cái điều kiện của chúng ta vừa liệt kê ra ở đây và bạn có thể bấm vào cái biểu tượng mũi tên biểu tượng play này thì chúng ta nghe thử nhá rồi đó cứ như vậy nhá các bạn lướt từ trên xuống dưới và các bạn nghe thử và hoan giả dụ rằng các bạn nghe và các bạn thấy hài lòng với cái phần nhạc này rồi làm thế nào chúng ta tải xuống các bạn chỉ chuột à, bấm chuột vào cái bài nhạc đó rồi chúng ta bấm chữ tải xuống ở đây và sau đó thì bạn sẽ phải copy cái phần nguồn âm nhạc ở đây này copy này và chúng ta bấm vào chữ copy chúng ta bấm xong và khi bạn sử dụng cái nguồn nhạc này làm nhạc nền cho video của bạn thì bạn cần phải đưa cái phần mô tả này à, đưa cái phần copy cái phần ghi nhận giấy phép này vào cái phần mô tả video nhé còn nếu như các bạn không muốn ghi nhận ý, thì chúng ta có thể lọc thêm ở đây là về phần ghi công này thì bạn chọn cái phần là không cần ghi công như vậy thì tất cả những video nào nó hiện lên đây thì nó sẽ chúng ta hoàn toàn sử dụng miễn phí mà không cần phải đưa những cái phần ghi công, ghi nhận bản quyền vào phần mô tả video. Tiếp theo, bạn có thể chọn vào phần hiệu ứng âm thanh, hiệu ứng âm thanh. Đây, ví dụ ở đây. Và phần hiệu ứng âm thanh này thì bạn nên chọn lại là cái thời gian nó ngắn thôi. Đấy. Và khi bạn sử dụng được hiệu ứng nào rồi, bạn yêu thích cái nào rồi thì bạn lại bấm tải xuống như bình thường nhé. Bên cạnh cái kho giao diện miễn phí do chính YouTube cung cấp cho các bạn thì Hoan cũng sẽ tặng cho các bạn hơn 80 hiệu ứng âm thanh mà các YouTube Pro thường hay sử dụng nhất. Ờ, các bạn đầu tiên các bạn cũng vào trang Chrome rồi các bạn gõ ra công cụ nhá, công cụ.phungduyoan.com. Các bạn bấm enter. Đây mình viết sai, công cụ này. công cụ.phungduyoan.com. Enter Lúc này các bạn, nếu như các bạn chưa đăng ký kênh của mình thì nhớ bấm vào nút đăng ký kênh để được học miễn phí và sử dụng được nhiều công cụ và tài nguyên miễn phí hơn nhé. Hoan sẽ tổng hợp dần dần càng ngày càng nhiều những cái công cụ, những cái tài nguyên miễn phí cho các bạn lên cái trang web này. Các bạn bấm vào đây để đăng ký này. Rồi nó hỏi là xác nhận đăng ký thì các bạn bấm đăng ký. Sau đó sau đó hãy bấm vào hình quả chuông này và bấm vào tất cả để nhận được cái thông báo mỗi khi mà Hoan cung cấp cho bạn những cái video mới nhất, những cái kiến thức mới nhất về kinh doanh online, kiếm tiền online, làm thế nào để xây dựng được những cái nguồn thu nhập thụ động lớn ở trên Internet. Và sau đó các bạn quay trở lại cái trình duyệt này và chúng ta sẽ chọn đến những cái công cụ hoặc tài nguyên mà bạn muốn sử dụng. Ví dụ như ở đây là bạn đang bạn muốn tải 80 hiệu ứng âm thanh đỉnh cao thì bạn bấm vào đây và bạn hoàn toàn có thể nghe thử trước nhé ví dụ như là âm thanh vỡ kính này âm thanh cười giòn này ờ, âm thanh chúc mừng này đấy rất nhiều những cái hiệu ứng âm thanh ở đây bạn kéo xuống mình đã tổng hợp và mình đã đao sẵn cho các bạn rồi đây, ví dụ nhá hay là ví dụ như âm thanh mà bị loại này Đó, và khi mà bạn muốn tải một cái nào đó về thì bạn chuột phải vào đây và bạn bấm tải xuống. Tổng kết lại trong video này, Hoan đã hướng dẫn xong cho các bạn cách thức để chúng ta sử dụng được cái kho âm nhạc nền cũng như là kho hiệu ứng âm thanh hoàn toàn miễn phí của YouTube. Và bên cạnh đó thì Hoan cũng cung cấp cho các bạn hơn 80 hiệu ứng âm thanh. Cảm ơn các bạn và xin chào, hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.